từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Kỵ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tức, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc cầu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, lọ bảng thổ, ngày tân mùi, tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh chùa kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, lọ bảng thổ, kỵ tuổi, ất xỉu, đinh xỉu, ngày thuộc hành thổ, khắc với hành thủy, đặc biệt là tuổi, đinh mùi, quý hợi, thuộc hành thủy, không sợ thổ. Ngày mùi lục hợp với ngọ, tam hợp với mão và hợi thành một cục xung với xỉu, hình xỉu, hại tý, phá tuất và tuyệt xỉu. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi quý xỉu, đinh xỉu, ất dậu, ất mão, tuổi xung trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân xỉu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 sao nhân cách, rõ đối với giá thú, khởi tạo, sao trùng phục, kỵ về giá thú, an táng. Và đặc biệt đó, ngày 14 tháng 3 năm 2023 là ngày Nguyệt Kỵ, mùng năm 14, 23, đi chơi còn thiệt nữa là đi bun. Dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời, nửa đoạn, nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó đạt được kết quả như ý muốn. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Nam Tài Thần hướng Tây Nam. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi chi tiết 12 con giáp thứ ba ngày 14 tháng 3 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ ba ngày 14 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tý Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, cục diện ngũ hành, tí mùi tương hại tác động, làm cho người tuổi tí dễ gặp phải khó khăn trong công việc do bị kẻ tiểu nhân dòm ngó. Kẻ xấu có thể là bất cứ ai, từ bạn bè, người thân đến đồng nghiệp xung quanh bản mệnh. Vì thế, con giáp này cần đề cao tinh thần cảnh giác tối đa, không nên tin tưởng bất cứ ai quá dễ dàng. Trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần kiểm chứng thông tin, không nên chỉ nghe lời khuyên nhủ hoặc rủ dê, lôi kéo từ một phía ngày này cũng gặp thổ khắc thủy, làm cho chuyện tình cảm của con giáp này cũng không thực sự thuận lợi, khi đôi lứa thường xuyên mâu thuẫn, tranh cãi với nhau. Ai cũng muốn mình là người giành chiến thắng nên chẳng hề có ý định nhường nhịn người còn lại. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, nên chú ý hơn đến cách làm việc của mình. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, kẻ tiểu nhân giò ngó, gây ra nhiều khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa,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 nên có vẻ con giáp tuổi sửu không mấy mặn mà với mọi người xung quanh. Không phải vì bạn che giấu điều gì đó, mà đơn thuần là bạn đang muốn có những khoảng lặng thư giãn cho riêng mình sau những ồn ào của cuộc sống. Vậy thì hãy cho mình được làm điều mà mình muốn nhé. Trong vận trình lại có được sự che chở của thực thần trợ mệnh, khả năng chịu trách nhiệm, tính tự chủ và sự tử tế của tuổi Sửu sẽ giúp cho bạn được ghi nhận trong mắt một nhân vật đặc biệt nào đó. Đây là ngày của những mối quan hệ mới mẻ, được xây dựng trên những nền tảng tích cực đấy đừng bỏ lỡ. Tổ khí vượng, dự báo sức khỏe của bản mệnh thay đổi thất thường, cũng vì bạn bao lâu nay không chăm sóc sức khỏe đúng cách. Kể cả việc bạn tập luyện nên đều và không nên tập vài hôm quá sức rồi dừng lại. Câu quyết cho các tuổi sửu. Tử vi tuổi ất sửu, thuộc mệnh kim. Một số người đang đánh giá sai con người của bạn vì sự hời hợt của họ. Tử vi tuổi đinh sửu, thuộc mệnh thủy. Không phải ai cũng thích nghe những gì bạn giải thích. Tử vi tuổi kỷ sửu,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 trong ngày có mộc khắc thổ cho thấy những dấu hiệu bất ổn trong chuyện tình cảm của người tuổi dần đang hiện rõ. Nếu còn độc thân, bản mệnh nên thận trọng trước lời ngon tiếng ngọt của kẻ khác, chớ trao gửi tình cảm cho ai quá dễ dàng. Nếu có thiện cảm với ai, bản mệnh nên dành thêm nhiều thời gian để trò chuyện và tìm hiểu người ấy. Một khi đôi bên đã hiểu nhau, mới đưa ra quyết định tiến thêm một bước trong mối quan hệ cũng không muộn. Cách làm này sẽ giúp bạn tránh được nhiều tổn thương trong tương lai. Chính quan chiếu mệnh đem tới nhiều điều tốt lành cho sự nghiệp của bản mệnh tuổi dần ngày hôm nay. Bạn khẳng định được vị thế của mình, nên nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Hôm nay, cơ hội để thăng tiến sẽ bày ra ngay trước mắt bạn. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, không nên dễ tin theo lời ngon tiếng ngọt của người khác. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, cần thận trọng hơn trong chuyện tình cảm. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ,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 cho nên người tuổi mão có thể đưa ra được những mục tiêu phấn đấu rõ ràng và chính xác trong hôm nay. Việc bạn cần làm bây giờ là nhanh chóng bắt tay vào thực hiện, chiếm lợi thế so với đồng nghiệp hoặc đối thủ của mình. Quý nhân xuất hiện cũng là dấu hiệu chứng tỏ bạn sẽ được người nâng đỡ, giúp khắc phục những khó khăn trong công việc còn tồn tại từ trước đó. Hãy chú ý lắng nghe quan điểm, ý kiến của đối phương, bạn sẽ học hỏi được thêm nhiều điều bổ ích. Một khắc thổ Tiếc rằng gia đình bạn đang có dấu hiệu lạnh nhạt khi bạn dành quá nhiều thời gian cho sự nghiệp mà lại quên mất việc trò chuyện, lắng nghe nửa kia. Hãy thay đổi tình trạng này trước khi mọi chuyện quá muộn. Câu quyết cho các tuổi mão Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, đưa ra những kế hoạch phát triển chính xác. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, hãy bắt tay vào làm công việc đã định sẵn. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ, nhận được sự giúp đỡ của quý nhân,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 giờ tốt, từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc cắt tường, xanh lá cây, xanh rêu. Quý nhân phù trợ, sửu, tuất, hợi. Tử vi thứ ba ngày 14 tháng 3 năm 2023 của tuổi thìn. Tử vi hàng ngày của 12 con giáp chỉ rõ, chính tài chiếu mệnh giúp người tuổi thìn thêm vững tin và quyết tâm để thực hiện những kế hoạch của mình. Bạn không cần đến sự thúc đẩy của bất cứ ai, cũng có thể tự giác làm việc, thậm chí gặt hái được kết quả cao. Đây chính là những dấu hiệu tích cực trên con đường thăng tiến của bản mệnh. Tuy nhiên, con giáp này cần học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người nhiều hơn. Đừng tự cho rằng mình là đúng và phủ nhận hết quan điểm của mọi người xung quanh. Thổ khí đương vượng, sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Hãy sắp xếp thời gian để công việc không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình. Hãy nghỉ ngơi khi cần thiết nhé. Câu quyết cho các tuổi thìn.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 Tử vi thứ ba ngày 14 tháng 3 năm 2023 của tuổi Tỵ. Vận trình ngày thứ ba này, xem tử vi cho thấy chính ấn đem lại niềm vui trên con đường phát triển sự nghiệp của người tuổi Tỵ. Bạn được cấp trên tin tưởng và giao cho những nhiệm vụ đầy tính thách thức. Dù quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn nhưng bạn biết đó là điều kiện cần thiết nếu muốn tiến bộ. Trong mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn cũng là người được yêu mến bởi có cách cư xử khéo léo, không chủ động gây mâu thuẫn với ai. Thậm chí, bạn còn là người có khả năng hô hào, gắn kết tập thể cùng hướng tới mục tiêu chung. Hỏa sinh thổ, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có những biến chuyển tích cực khi bạn dần mở lòng ra với mọi người xung quanh nhiều hơn. Người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng trong ngày hôm nay. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, vượt qua khó khăn để gặt hái thành công.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 người tuổi ngọ có thể dễ dàng chinh phục được những mục tiêu mà mình đã đặt ra từ trước nhờ tinh thần quyết tâm, không lùi bước. Mọi người xung quanh cũng sẵn sàng trở thành hậu thuẫn của bạn. Người trẻ tuổi có thể trao đổi ý kiến với những người giàu kinh nghiệm hơn mình nhiều hơn để từ đó đúc rút được những bài học quý. Chắc chắn chẳng ai lại ngại ngần khi giúp đỡ một người cầu tiến và khiêm tốn đâu. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà rất hài hòa và yên ấm. Mỗi khi gặp khó khăn hoặc bế tắc, bản mệnh có thể tâm sự thẳng thắn với người nhà của mình để có thêm động lực và nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết vấn đề. Câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, chinh phục được mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, không ngại đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, hãy lắng nghe quan điểm của người giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, quan hệ với người nhà yên ấm.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 con giáp này nên nhìn nhận lại những việc bản thân đã làm để có thể nhận ra phương pháp của mình có vấn đề ở đâu. Bản mệnh đừng nên quá tự tin và lúc nào cũng tìm cách để đổ lỗi cho hoàn cảnh. Bên cạnh đó, để phát triển nhanh chóng và bền vững, thổ vượng nhắc nhở con giáp này hãy từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Đặc biệt, nếu là người làm lãnh đạo, bạn lại càng không được cổ hủ, lạc hậu. Câu quyết cho các tuổi mùi Tử vi tuổi ất mùi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 Tử vi thứ ba ngày 14 tháng 3 năm 2023 của tuổi thân. Bước sang ngày mới, người tuổi thân có được sự nhanh nhẹn, thông minh và giỏi thích nghi, giúp bạn có thể đạt được những điều mình muốn nếu duy trì được sự hứng thú ban đầu của mình. Hơn nữa, bạn biết mình phải làm gì trong những tình huống khác nhau, nhờ thế mà dễ dàng khiến cho mọi người cảm thấy hài lòng khi tiếp xúc với bản thân mình. Trong ngày này, nhờ có chính tài trợ mệnh, cho nên bản mệnh không còn quá lo lắng vì vấn đề tiền bạc thu nhập của con giáp này vẫn đang ở mức ổn định, không chi tiêu hoang phí thì không có vấn đề gì lớn cần phải lo toan. Ngũ hành tương sinh mang tới tâm trạng vui tươi, phấn khởi, lại có dịp nâng cao thu nhập như thế, nên bạn cũng khá rộng rãi trong chi tiêu, cũng như đối nhân xử thế. Đối đãi với bạn bè, người thân, người thương đều rất thoáng, tặng quà mua đồ hay chiêu đãi vui chơi ăn uống đều chẳng cần suy nghĩ. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy,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 Tử vi thứ ba ngày 14 tháng 3 năm 2023 của tuổi Dậu. Xem tử vi hàng ngày cho thấy trong ngày đang gặp được thổ sinh kim, giúp cho mối quan hệ giữa người tuổi Dậu và mọi người xung quanh rất tốt đẹp. Bạn thu hút được sự chú ý của rất nhiều người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Người độc thân có thể xem xét mở rộng quan hệ với những đối tượng triển vọng. Đối với người đã kết hôn, bạn biết chăm lo cho gia đình và sẵn sàng làm mọi việc để giúp đỡ nửa kia. Bạn biết rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải là trách nhiệm của riêng ai. Thực thần chiếu mệnh đem tới những tín hiệu tích cực cho con đường tài chính của người tuổi này. Nếu là người làm nghề tự do, bạn nhận được khoản thanh toán của đối tác. Bạn biết giữ chữ tín nên có thể hợp tác lâu dài với nhiều công ty, khách hàng khác nhau. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh. Tử vi tuổi đinh dậu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 Người tuổi tuất bước sang ngày thứ ba này đang có điểm báo có thể phải đối mặt với tổn thương tình cảm do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửa mùi gây ra. Những nỗi bất an trong lòng càng khiến suy nghĩ rằng mình đã cho đi nhiều, nhưng khi nhận lại thì chẳng được bao nhiêu, trong bạn rõ ràng hơn bao giờ hết. Bạn không biết liệu tình cảm này sẽ đi đến đâu, nhưng sự mệt mỏi và nản lòng cứ lớn dần trong bạn. Nếu cảm thấy quá mông lung, hãy thử dành cho cả hai một khoảng lặng ngắn để bình tâm suy xét lại mối quan hệ này xem sao nhé. Thương quan ngáng trở, bản mệnh để cho bản thân bị nhiều chuyện cá nhân ngoại lề làm ảnh hưởng nên không đủ tập trung vào công việc chính của mình. Bạn cần phân biệt rõ việc công và việc tư để mọi thứ không bị lẫn lộn cũng như tác động xấu đến nhau. Cầu quyết cho các tuổi tuất Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, phải đối mặt với tổn thương tình cảm. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ,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 ngày 14 tháng 3 năm 2023 cho thấy trong ngày có thổ khắc thủy, làm cho chuyện tình cảm giữa người tuổi hợi và nửa kia không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số quan điểm bất đồng. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực thì mâu thuẫn cũng là một cách giúp đôi bên hiểu về nhau hơn. Ngày này, đối với người độc thân, vẫn còn ám ảnh vì những tổn thương trong quá khứ, nên không sẵn sàng mở lòng với người khác, thậm chí dù được người khác săn đón đi nữa, bạn vẫn tỏ vẻ rừng rưng, bạn nên nhắc nhở bản thân suy nghĩ tích cực hơn, không nên mãi nghĩ về chuyện đã qua. Chính quan tương trợ đem tới nhiều tác động tích cực cho vận trình sự nghiệp của bản mệnh. Cấp trên có thể sẽ giao cho bạn nhiều nhiệm vụ khó mà nếu hoàn thành tốt, khả năng được cất nhắc là rất cao. Hãy tự tin và chấp nhận những công việc được giao nhé. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, khẳng định được điểm mạnh của mình trong công việc. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ,